Rồi ok chào các bạn thì có bạn hỏi mình chứ vì sao mà lãi suất khi mình vay lại 9.5 còn à, khi các bạn vay lại 20 chấm ha thì đây để mình vô mình à, làm video hướng dẫn một cụ thể nha ở đây mình vô app sao bay mình sẽ làm mẫu là vay 10 triệu thử cho bạn xem ha thì hiện tại số tiền vay mình à, mình sẽ chọn kỳ hạn là 6 tháng các bạn điền từng hạng mục dùm mình hết nha thì nó sẽ ra lãi suất ở bên dưới ở đây mình vay 6 tháng nó sẽ ra là 9.5 đó rồi các bạn sẽ chọn qua cái mục là nếu các bạn chọn 12 tháng đó thì các bạn nhấp qua 12 tháng nè thì lãi suất nó lại khác nha 10.5 nè đó 18 tháng thì lãi suất khác 11 chấm đó khi bạn chọn 24 tháng á, thì lãi nó lại khác nữa đó là 11.5 thì thời gian nó càng dài càng lâu thì lãi suất nó càng cao nha đó thì mình sẽ làm mẫu là 6 tháng cho bạn xem 6 tháng thì nó là 9.5 đó thì ở chỗ phương thức tính lãi nè các bạn nhấp vô đó để các bạn kiểm tra hàng tháng của các bạn là bạn bà trả bao nhiêu ha rồi thì à, tổng số tiền trong 6 tháng mình phải chịu lãi và gốc là 10 triệu 279 ngàn 044 đồng ha tổng 6 tháng mình chỉ mất có 279 ngàn 044 đồng nha các bạn rồi thì các bạn lưu ý giúp mình thì có thể lãi suất nó sẽ của mình nó sẽ khác so với các bạn nha tại mình là làm bên ngân hàng lãi suất cái bộ viên thì nó sẽ khác hơn so với các bạn các bạn có thể kiểm tra kỹ ở cái chỗ mà 6 tháng để mình xem lãi suất của mình nha các bạn các bạn